chúng ta đi vào ví dụ cụ thể. Trước tiên, chúng ta vào ví dụ số 1. Trong ví dụ số 1 thì bài toán cho một lăng kính có chiết xuất bằng căn 2 và góc chiết quang A là bằng 60 độ. Một chùm sáng đơn sắc hẹp được chiếu vào mặt bên AB của lăng kính với góc tới là 30 độ. Yêu cầu là tính góc ló của tia sáng khi ra khỏi lăng kính. Cái thứ hai là góc lệch của tia ló và tia tới. Về đây, bài toán yêu cầu kem em tính góc ló của tia sáng khi ra khỏi lăng kính, đó chính là góc i 2 Góc lệch ở đây là góc D. Nếu tìm được i 2 chúng ta sẽ tìm được D, đúng nào? Vì D bằng i 1 cộng i 2 trừ A. Góc tới i 1 là 30 độ, góc chiết quang A là 60. Cho nên là nếu tìm được Y2, các em sẽ tìm được góc lệch D. Để tìm Y2 thì các em vận dụng công thức liên hệ giữa góc tới với góc khúc xạ. Đó là sin Y2 bằng N nhân với sin của R2. Và để có R2 thì chúng ta lại tận dụng một công thức nữa để tính R2. Đó là góc chiết quang A bằng R1 cộng R2. Đây nhé, chúng vẽ ra cái hình dung này à, bây giờ để tìm y2 thì chúng ta xuất phát từ cái biểu thức là sin của y2 bằng n nhân với sin của r2. Đúng không? Cho nên để tìm được y2 chúng ta phải biết được r2 bằng bao nhiêu. Và để tìm r2 thì chúng ta bám vào cái công thức đó là góc chiết quang A thì bằng là R1 cộng với R2. Ở đây A có rồi, nếu tìm được R1 thì chúng ta sẽ tìm được R2. Đây nhé, đặc biểu dưới này này. Nếu tìm được R1, chúng ta sẽ tìm được R2. Đúng không nào? Để tìm R1, chúng ta lại xét cái mặt bên. Cái mặt mà đón tiến tới đầu tiên đấy. Chúng ta có là sin của Y1. Lại chính bằng là N nhân với sin của R1. Đó. Thì em thấy là Y1 là góc tới bài toán cho chúng ta rồi. Y1 đã bằng 30 độ. N <clears throat> N là chiết xuất tỷ đối của lăng kính đối với môi trường. Ở đây, bài toán không cho biết là lăng kính đang đặt trong môi trường nào. Thì các em có thể coi lăng kính đang đặt trong môi trường không khí. Khi đó, N này là chiết xuất tỷ đối của lăng kính đối với không khí và nó chính bằng chiết xuất của lăng kính. Vậy từ đây chúng ta sẽ tìm được cái gì? Từ đây này, các em sẽ tìm được R1 bằng bao nhiêu? Sau khi tìm được R1, thay vào công thức